AI Marketing là gì cách thức mà A1 Marketing vận hành? AI Marketing là robot trí tuệ nhân tạo do công ty từ Nga, trụ sở tại Hồng Kông. Công ty kinh doanh hoạt động marketing dựa trên công nghệ robot marketing. Robot marketing liên kết chạy dịch vụ quảng cáo và bán hàng với các hệ thống quảng cáo khác và hơn 20.000 website trên cửa hàng chuyên bán hàng online trên toàn thế giới và Việt Nam như Amazon, eBay, Shopee. Robot marketing sẽ chia lợi nhuận trên chiết khấu bán hàng của các đơn hàng bán được từ các shop cho các nhà đầu tư. Lợi nhuận bán hàng trên đầu tư hàng tháng có thể dao động từ 25% âm 35%. Robot marketing dùng các tài khoản người dùng trên nhà đầu tư tham gia đầu tư vào các khoản chạy dịch vụ quảng cáo và bán hàng với các hệ thống bán hàng online để nhận chiết khấu bán hàng từ các đơn hàng. Cụ thể, trước đây các đơn vị cần quảng cáo bán sản phẩm phải thuê đơn vị quảng cáo và chi tiền trước cho các kênh quảng cáo, vì thế công ty chưa biết có bán được sản phẩm hay không cũng đã mất tiền chi cho quảng cáo, cách làm truyền thống đó hiện nay hiệu suất đã giảm, Thời đại 4.0, các công ty dịch vụ quảng cáo marketing sử dụng công nghệ AI trí tuệ nhân tạo để bán hàng thông qua robot marketing. Robot marketing sẽ bán sản phẩm cho các thương hiệu và hưởng chiết khấu trực tiếp từ các sản phẩm do robot marketing bán được. Các bên như người quảng cáo, người tiêu dùng, nhà đầu tư đều có lợi, sau khi robot bán được hàng rồi doanh nghiệp mới phải chi tiền cho quảng cáo hay gọi là chiết khấu bán hàng dựa trên mỗi đơn hàng bán ra. Phương thức hoạt động, các công ty cần quảng cáo sản phẩm, các công ty quảng cáo, các trang tiếp thị liên kết cần quảng cáo để bán sản phẩm sẽ làm đối tác lớn cho AI-Marketing và sẽ chi ngân sách quảng cáo lớn hàng ngày cho công ty AI-Marketing. Robot AI Marketing tự động phân phối quảng cáo thông qua ngân sách đầu tư của nhà đầu tư nạp vào để phân phối quảng cáo và lượt tiếp cận khách hàng để bán hàng. Khách hàng được mua hàng với giá ưu đãi từ AI Marketing vì bỏ qua khâu trung gian quảng cáo. Doanh nghiệp bán được sản phẩm rồi mới phải hoàn tiền cho quảng cáo affiliate, không bán được không phải chi. Lợi nhuận cho nhà đầu tư vào robot AI marketing được tính như sau, nhà đầu tư nạp tiền vào robot AI marketing được chia sẻ lợi nhuận khi robot AI marketing bán được sản phẩm, lợi nhuận được chia khoảng 55% giá trị tiền hoàn thu về, hay còn gọi là cashback bằng khoảng 25%-35% tháng trên số tiền đầu tư. Công ty AI marketing cũng được nhận lợi nhuận trên từng đơn hàng tương ứng 45% giá trị hoàn tiền. Bán được nhiều hưởng nhiều, bán ít hưởng ít, không bị áp đặt doanh số. Ngoài ra nhà đầu tư còn có thể được hoàn tiền thông qua chương trình mua sắm hoàn tiền từ hơn 20.000 website online và cửa hàng trực tuyến lớn trên toàn thế giới như Amazon, eBay, Lazada, Shopee. Mức rút tiền lợi nhuận thấp nhất lần đầu là 150 đô la gồm 50 đô la trả lại cho hệ thống cho mượn và 100 đô la lợi nhuận đầu tư do robot AI marketing bán được sản phẩm mang về. Các mức rút thấp nhất cho các lần kế tiếp là 10 đô la, có nhiều phương thức nạp tiền và rút tiền dễ dàng thông qua các ví như VNDC, Payer, Perfect Money, Bitcoin. Để đăng ký tài khoản iMarketing vui lòng truy cập website www.canthorean.com và chọn mục dự án đầu tư AI Marketing hoặc xem link liên kết dưới mục bình luận. AI Marketing là gì? Cách thức mà A1 Marketing vận hành. AI Marketing là robot trí tuệ nhân tạo do công ty từ Nga, trụ sở tại Hồng Kông. Công ty kinh doanh hoạt động marketing dựa trên công nghệ robot marketing. Robot Marketing liên kết chạy dịch vụ quảng cáo và bán hàng với các hệ thống quảng cáo khác và hơn 20.000 website trên cửa hàng chuyên bán hàng online trên toàn thế giới và Việt Nam như Amazon, eBay, Shopee. Robot Marketing sẽ chia lợi nhuận trên chiết khấu bán hàng của các đơn hàng bán được từ các shop cho các nhà đầu tư. Lợi nhuận bán hàng trên đầu tư hàng tháng có thể dao động từ 25% âm 35%. Robot Marketing dùng các tài khoản người dùng trên nhà đầu tư tham gia đầu tư vào các khoản chạy dịch vụ quảng cáo và bán hàng với các hệ thống bán hàng online để nhận chiết khấu bán hàng từ các đơn hàng. Cụ thể, trước đây các đơn vị cần quảng cáo bán sản phẩm phải thuê đơn vị quảng cáo và chi tiền trước cho các kênh quảng cáo, vì thế công ty chưa biết có bán được sản phẩm hay không cũng đã mất tiền chi cho quảng cáo, cách làm truyền thống đó hiện nay hiệu suất đã giảm. Thời đại 4.0, các công ty dịch vụ quảng cáo marketing sử dụng công nghệ AI trí tuệ nhân tạo để bán hàng thông qua robot marketing. Robot Marketing sẽ bán sản phẩm cho các thương hiệu và hưởng chiết khấu trực tiếp từ các sản phẩm do Robot Marketing bán được. Các bên như người quảng cáo, người tiêu dùng, nhà đầu tư đều có lợi, sau khi robot bán được hàng rồi doanh nghiệp mới phải chi tiền cho quảng cáo hay gọi là chiết khấu bán hàng dựa trên mỗi đơn hàng bán ra. Phương thức hoạt động, các công ty cần quảng cáo sản phẩm, các công ty quảng cáo, các trang tiếp thị liên kết cần quảng cáo để bán sản phẩm sẽ làm đối tác lớn cho e-marketing và sẽ chi ngân sách quảng cáo lớn hàng ngày cho công ty e-marketing. Robot AI Marketing tự động phân phối quảng cáo thông qua ngân sách đầu tư của nhà đầu tư nạp vào để phân phối quảng cáo và lượt tiếp cận khách hàng để bán hàng. Khách hàng được mua hàng với giá ưu đãi từ AI Marketing vì bỏ qua khâu trung gian quảng cáo. Doanh nghiệp bán được sản phẩm rồi mới phải hoàn tiền cho quảng cáo affiliate, không bán được không phải chi. Lợi nhuận cho nhà đầu tư vào robot AI Marketing được tính như sau, nhà đầu tư nạp tiền vào robot AI Marketing được chia sẻ lợi nhuận khi robot AI Marketing bán được sản phẩm lợi nhuận được chia khoảng 55% giá trị tiền hoàn thu về, hay còn gọi là cashback bằng khoảng 25%-35% tháng trên số tiền đầu tư. Công ty e-marketing cũng được nhận lợi nhuận trên từng đơn hàng tương ứng 45% giá trị hoàn tiền. Bán được nhiều hưởng nhiều, bán ít hưởng ít, không bị áp đặt doanh số. Ngoài ra nhà đầu tư còn có thể được hoàn tiền thông qua chương trình mua sắm hoàn tiền từ hơn 20.000 website online và cửa hàng trực tuyến lớn trên toàn thế giới như Amazon, eBay, Lazada, Shopee, Mức rút tiền lợi nhuận thấp nhất lần đầu là 150 đô la gồm 50 đô la trả lại cho hệ thống cho mượn và 100 đô la lợi nhuận đầu tư do robot AI marketing bán được sản phẩm mang về. Các mức rút thấp nhất cho các lần kế tiếp là 10 đô la. Có nhiều phương thức nạp tiền và rút tiền dễ dàng thông qua các ví như VNDC, Payer, Perfect Money, Bitcoin. Để đăng ký tài khoản AI Marketing vui lòng truy cập website www. Cần com và chọn mục dự án đầu tư AI Marketing hoặc xem link liên kết dưới mục bình luận. AI Marketing là gì cách thức mà A1 Marketing vận hành? AI Marketing là robot trí tuệ nhân tạo do công ty từ Nga, trụ sở tại Hồng Kông. Công ty kinh doanh hoạt động marketing dựa trên công nghệ robot marketing. Robot marketing liên kết chạy dịch vụ quảng cáo và bán hàng với các hệ thống quảng cáo khác và hơn 20.000 website trên cửa hàng chuyên bán hàng online trên toàn thế giới và Việt Nam như Amazon, eBay, Shopee. Robot Marketing sẽ chia lợi nhuận trên chiết khấu bán hàng của các đơn hàng bán được từ các shop cho các nhà đầu tư. Lợi nhuận bán hàng trên đầu tư hàng tháng có thể dao động